chị <laughs> hút dạ lâu <laughs> quá rồi không thấy bạn, dạ phước cần thơ xin ờ, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha uh, cũng khá lâu rồi phước ờ, mới quay trở lại thăm bà hai chầu còn có tên gọi là lê thị phương hay giờ hôm nay lẻ sáu tuổi bây giờ mình vào thăm bà luôn nha dạ bà chắc đã kênh gì dạ, dạ kênh cần thơ dạ, dạ, để cho tôi tôi sạch cho cái dạ cảm ơn Hỏi mà mọi người không ghé bà không biết ờ, dạo này bà như thế nào bữa nay ghé lời gửi cho bà mấy mặt sữa sữa bà uống cũng hết rồi với lại ít tiền để ờ, bà trang trải tiếp cuộc sống chào bà con hước dạ con phước phước ghé thăm bà ghé thăm bà hai mừng hả đây để con quay sát này cho tắt giùm con cái la vô đi ờ, bà dạ mình nghe kinh ha ừ. bà là năm nay uh, uh, 106 tuổi rồi đó cô chú anh chị sức khỏe bà mấy ngày sao rồi ngày đau đi chích đến chiều đi chích nữa chiều nay đi chích nữa hả ừ. trời nó đi luôn chở đi chứ dạ bà là ở sống một mình như thế này nè đây à, nếu cô chú anh chị đã từng à, theo dõi hoàn cảnh của bà thì sẽ biết được sữa nè ghé lại mua sữa cho bà cái uống đây bữa nay con ghé con à, gửi thêm hai hộp sữa nha ừ, mừng lắm mấy kề không có sữa uống nhỏ cháu nó đi mần về nó mua cho hộp sữa ờ mới khui uống cho mờ giờ dạ ô vậy là bữa nay đỡ rồi bữa nay là có sữa nè sữa này là của bạn út nhỏ gửi cho bà dạ dạ hai hộp có cái này là thuốc chẳng hạn như mình nhức đầu đồ này nọ đồ mình uống đó bà như là thuốc cảm uh, ừ. thuốc cảm của mình vậy á ừ. liêm mở giùm anh đi liêm liêm đi một lần nữa phải không dạ em xé luôn nha dạ xé đại cái bọc cái lý cái gì đâu ừ. chút nữa bà cũng cất rồi đây cái này nó giống như là bana banadon của Việt Nam mình đó nhưng mà này thuốc út nhưng mà bà lớn tuổi rồi uống thì uh, có nửa viên thôi hoặc viên thôi nha cái này nửa viên hả ờ, uống nửa viên thôi ờ. nửa viên cũng được hoặc một viên chứ đừng uống nhiều nha ừ. tại vì nó mạnh hơn còn này cho dầu nước xanh nước xanh cũng của nước ngoài ừ. với lại kèm theo gửi cho bà hai hộp sữa nè của bạn út nhỏ ai cho da dầu mấy gầy không biết dầu gì <laughs> con cũng không biết luôn mà sức nó cái mùi nó là... nó không có đã phải không ừ nó không có giống nhưng mà có gì sức đỡ à, sức đại ha có là mừng rồi có là mừng cái gì cũng được hết trơn với lại à, của bạn út nhỏ có gửi cho bạn triệu nè con gửi cho bà nha mừng quá mừng rồi rồi để chiều nay có tiền đi chích rồi ừ nhỏ con út hạnh nó mới nói để chồng nó đi mừng gì à chịu chở đi chích rồi nó cho tiền chứ dạ tiền bữa trước là con đưa cho bà hết rồi nha à, hết, hết lâu rồi ừ mà bà xài cũng hết rồi hết rồi luôn hoài. ha vậy bữa nay cũng có đỡ rồi có tiền đi ừ. chích ha thì hoàn cảnh của bà thì uh, ừ. sống một mình uh, nói chung là chồng con thì cũng không còn nữa bà năm nay trăm mấy tuổi rồi trăm lẻ sáu rồi lớn tuổi lắm rồi đó cô chú anh chị bữa nay thấy bà bèo bèo rồi bèo tức là nhìn thấy nó xuống sắc nhiều hơn ừ. so với hồi Tết hồi vừa qua Tết con cũng ghé thăm bà hai tháng trước á ừ. mấy ngày còn đi tới lui được không lần lần trong nhà vậy lần đó lần qua đó dạ rồi lần lúc đó đi kêu đi tiểu rồi lần lên đây vậy rồi bữa leo lên nổi bữa nào leo không nổi thì kêu bên đây tụi bay đỡ cao lên dạt bay ơi thì đó rồi chầu còn ăn không ăn mà bệnh hôm nay ít ăn ngày dạ. ăn chừng miếng hai miếng ăn chầu vậy nó tốt không ta nhưng mà ăn quen cũng là ờ, lâu lắm rồi dạ. ăn rồi 12 tuổi đó giờ dạ rồi giờ ha uống nước cam hả ừ, uống nước cam, cam dạ con con thấy ờ, chị không có điện gì con là con biết rồi bà vẫn ờ, vẫn còn tại con có dặn dạ. ờ, à, và có gì thì cho con hay chứ dạ, dặn cảnh chút đỉnh nó kêu con con đâu phải ở không đâu dạ có cái gì quan trọng lắm mà mới tới cho con hay dạ thì ờ, trong ờ, tại vì mấy gài cũng mấy bà mấy bà cụ mà con ghé thăm á cũng mất hết một số bà rồi dạ, dạ cũng lớn tuổi rồi nói chung thì uh, mấy năm rồi từ từ khi biết thì ai cũng vậy thôi cũng đi hết đi lần dạ dạ thì con, thì bà 106 ờ, rồi thì con nói nói xui rủi thì trước sau gì cũng phải cũng có không ngày đó thôi à. dạ không tránh đâu khỏi hết không ai tránh khỏi chưa ừ à, đi sớm là tốt mấy trời ơi thôi người ta gán đi đi sớm mà bữa nay đem tiền vô gì nhiều cho bà cô nha <laughs> dạ để mấy gài bèo dữ lắm rồi phải không bệnh dữ lắm rồi À, mà sáng chồng nhỏ này dạ nó đòi chở đi mà đâu có dám nói tao hết tiền đâu nói đâu nói tiền dám nói rồi nó đâu để chiều chồng hạnh nó về nó chở dạ nó nói con đi hái chanh rồi đó con chở cô đi chiếc lừa gì con mới đi hái nó khỏi con chiều hạnh chồng hạnh nó về nó chở cho đâu nói không đi không có tiền nó đi không có tiền gì nó cho nữa dạ không nói À, cô chú anh chị à, cũng biết được hoàn cảnh của bà đó tiền à, của bà kinh phí thì chắc cũng đã hết rồi nếu mà cô chú anh chị nào muốn giúp đỡ cho bà đó à, vào những ngày à, cuối đời như nè để bà có thì à, à, Phước nhận hỗ trợ nha dạ. nó cô để trước uống nước cam chi cho nó khỏe hả bà đúng rồi người ta ờ, bớt chầu lại đi ăn chầu thấy chứ nó cũng nóng phải không ngày ăn miếng hai miếng à. dạ. có khi có bữa tối này không ăn nữa nữa đâu nữa nữa đâu uống nước cam ta đổi thành tên thành bà hai cam nghĩ, nghĩ ăn chầu rồi <laughs> vậy đó chạy thuốc lâu quá rồi chạy thuốc luôn cũng hồi vừa tết giờ cũng hai tháng trên hai tháng rồi vừa hầm mấy đấy dạ trước tết vậy với sau tết trước tết với sau tết một cái nữa dạ được rồi chị được rồi được rồi chị đem qua cho cậu uống mà để cho hai cậu uống hút đi con <laughs> hai hộp sữa mừng quá sữa thì vẫn còn uống vẫn còn tốt ha ừ. không biết con biết thế nào chắc cũng hết rồi đợt trước ừ. ờ, hồi hai tháng trước con gửi vào có hai hộp à đi ăn không được rồi cũng biết biết thật con. sao biết không biết làm sao mà thật ra con không ờ, đi ghé bà sớm được phải không liêm bị bệnh yeah. À. liêm bị bệnh rồi cả 10 ngày nay con đâu có đi quay đâu nửa tháng con đâu đi quay thôi nếu mà đi xuống kịp là chắc là có sữa uống kịp rồi đó là cái anh kia khỏi mua á thấy liêm liêm xỉu xỉu xỉu thấy bà xỉu dạ được rồi dạ được rồi nó vừa mới hết bệnh đó mà chắc hết rồi không sao đâu <laughs> chưa liêm chưa có bồ nữa lấy có vợ liêm đâu biết yêu đâu <laughs> không biết yêu rồi đó <laughs> dạ nó yêu khỏe con ơi thì có gì ờ, bà có gì thì cứ việc alo cho con ừ. dạ dạ này lắm lâu mày ghé này năm ta để lâu quá ghé cái không gặp à. <laughs> lâu lâu ghé cái không gặp phải không thường là một tháng con ghé một lần tại vì giờ ngay cái đợt vừa qua tết với lại con à, lubu con đang cất cái má dưỡng lão trong kia ừ. rồi kèm theo là liêm bệnh nữa rồi không có đi được chứ con canh con con canh gì phải không con canh sữa con canh sữa tại vì à, thường á là sữa là cỡ hai hộp này là uống cỡ à, tháng ngoài à nếu mà bà uống bà xuyên uống á bởi vì giờ hai tháng rồi là chắc chắn là nó sẽ hết là mới mua hộp mới luôn tiện lắm con bị bệnh ăn không được dạ trời nhiều lắm em thao em thăm nhiều lắm vậy đó hả bà tắm thao bà tắm thao dạ thì ghé lại thăm mấy cụ thì từ từ thăm biết rồi thấy không thăm cụ đó nữa là biết rồi đó là xong rồi đó ngoài gãy uh, xong rồi cái bà cụ mù á ờ, xong rồi cụ mất rồi ừ. bị covid dạ cụ mất rồi ngoài mất rồi có bà mà làm dạ ừ, dạ mất rồi dạ. tuổi tí á năm nay ngay năm tuổi luôn ờ, đúng rồi đúng rồi à, mất rồi mất rồi bà mới mất ở đây cỡ khoảng 10 ngày ừ. bữa em không xuống đốt nhang được tại vì bà mất covid đó là trong vòng đưa bệnh viện xong rồi về là quấn lại là đem thiêu luôn à, rồi ừ bắt câu hoài cái đấy rồi phá rước cái gì câu hoài trong đội nhưng mà nếu tính ra là vậy thì cũng uh, ừ. cũng nên uh, vui cho bà chịu khổ từ năm uh, ờ, 12 tuổi là đã mù rồi năm nay cũng tám mấy tuổi rồi tuổi tí thì chắc cỡ tám sáu tám bảy rồi Ê, cái bà kia 12 tuổi mù còn bà này 12 tuổi chồng đó đúng rồi đó bởi vì mỗi lần mà cái hoàn cảnh chỗ ai mà điện lại cái người gần gần nó điện lại là thấy rồi là thấy nghi nghi rồi đó thấy chắc có gì đó mà thấy bà hai ở đây không ai điện con nữa nó rồi thôi ổn im im <laughs> nói chứ ờ, gán nhìn sức khỏe nha à, ừ. con cũng không biết còn gán thăm bà được uh, gán mong nữa, ăn thêm cái tết nữa đi à. <laughs> ừ nha gán thôi ờ. cái bà gán thôi ăn cái tết thôi trời kêu ai nói dạ mà thì vậy đó dạ đường đi ai cũng phải đi chứ. ai chết khỏi dạ mà điều đi thì sao mình cho nó nhẹ nhàng chút Ê, bà cơ bà dạ. cơ nghĩ sao thằng nó đừng này nó còn quên à nó còn thấy này con con đậm con nói ôi trời ơi sao sao thằng bên ta sao bà đi nó chỉ đâu nó <laughs> rồi thôi vậy con xin phép con đi nha con đi xuống dạ. sóc trăng nữa xuống với ờ, cụ dưới kia dạ. xuống với ông hai còn ờ, tranh thủ một bữa hai bữa nữa đi xuống sóc trăng cái nhà dưới kia nữa nói chung là nhiều lắm đi tùm lum chứ toàn ờ, liêm nó ổn rồi vậy con chào bà nha gán dành sức khỏe nha dạ đêm bệnh vậy giờ cô tưởng là thất tình trời ơi rồi thôi vậy phước uh, xin uh, kính chào cô chú anh chị các bạn hẹn gặp lại ở clip sau nha mong là clip sau uh, bà vẫn còn sức khỏe vẫn tốt không có đi con đi con nhớ nhà liêm liêm Dạ. dạ. kêu liêm gà liêm gà. sao bà biết liêm kìa nó thằng phước đây con đi phước không có đi <laughs> con có đi <laughs> dạ dạ dạ, dạ bà yên tâm bà yên tâm trời trời biết liêm kìa cái tên kìa